Tất cả các bạn, Tiếng Trung Chiến VN lại hân hoan chào đón các bạn đến với bài 11 của giáo trình Hán ngữ 1 và chúng mình sẽ lại viết chữ Hán cùng với nhau. À, cái chữ đầu tiên đó là bộ môn. Bộ môn này các bạn viết ra sao? À, nó chính là cái cửa đấy. Thì các bạn viết như này nhé. Chấm cả kéo xuống như này. Bạn đọc là gì? Mấn là môn, môn là cái cửa. Tiếp theo, có một cái từ khác đó là từ trại là tại ở đâu đấy ngang phẩy sổ trong bộ gì thổ cái này đọc là gì chạy dạ. là tại à, nga phẩy sổ ta không bàn lại ta có bộ thổ thổ này có nghĩa là gì thổ là đất tiếng trung đọc là thủ nỉ chạy chia mà bạn có nhà không đúng không bộ bú chạy chia tôi không ở nhà ở chạy văn công sư này tôi đang ở văn phòng tiếp theo cái từ kế tiếp bạn có từ chữ tạo là biết đầu tiên bạn có bộ thì sau bộ khẩu cái này bạn đọc là chư nhé chư này là chi chi đạo thì này có nghĩa gì thì là mũi tên mặt lên trời khẩu là không bắn đến chữ tạo thì làm thế nào tường tự bên ngoài là bộ gì quay sức cái này bạn đọc là tạo như này gọi là tường nằm nhé tường là cái giường hoặc là phiến gỗ à, ở bên dưới đã có chữ tự tự tức là gì tự mình thế bên cạnh là bộ chấm cái số 3 vẩy sang là bộ sức hay là gọi bộ quai sức và bước chân đi tôi biết rồi của chư tào tôi không biết một cụ chư tao vì chư tao mà, bạn biết không bây giờ chúng ta sẽ đi sang nguyên của một cụ người ta gọi là tên khoa học mà là số điện thoại nì là tên khoa học mà sư tua sở số điện thoại của bạn là bao nhiêu tên thì viết thế nào đầu tiên các bạn viết cái ruộng điện đi qua với ruộng người ta học là gì là tẹt là điện nhé điện là điện thoại hoặc là điện lực chữ khoa là bộ ngôn đằng sau có bộ gì bộ thiệt bạn đọc là khoa như là chữ điện, chữ thoại lời thoại là lời nói đầu tiên ta có bộ ngôn tức là ngôn từ đằng sau trên thiên giới khẩu tạo ra bộ thiệt thiệt tính tàu là sứa tức là cái lượng cái lưỡi nó phát ra ngôn từ tức là phát ra à, âm thanh phát ra lời nói khoạ là lời nói mà tên khoạ là điện thoại tách ra một chút nữa thì trên thiên dưới khẩu thiên là nghìn khẩu là cái miệng khẩu mà bộ khẩu viết dấu số năm ta đọc là khẩu đó là chữ hiện chữ mảng thì sao bộ thạch đằng sau bộ diện bộ mảng ta có chữ diện chữ mảng à, mảng thạch có nghĩa là viên gì viên đá làm từ sử dốc xuống mình viết hơi khác trong sách đấy bởi vì cái lối này là lối hành thư tốc độ nó nhanh hơn thế còn đằng sau bộ mã nó không nói đúng không ờ, tên khoa kho mã là số điện thoại nhìn thấy tên khoa kho mã sơ tua sáu 0912 lính chiểu giao ở 301 sang lính giao 381 sang tai giao 0943 lính chiểu sử gia 169 giao lưu chiểu 184 giao ba sử thế cái số các bạn nhớ nhé, cái số 1 trong số điện thoại thì người ta đọc là y mà người ta đọc là là giao nhớ đấy trong số điện thoại hoặc là số số số số phòng đấy ừ, thì người ta không dùng là y đâu mà người ta đọc là giao bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp ta có một cái từ là từ trứ yến trứ yến có nghĩa là nhân viên trứ yến thì ta làm thế nào đầu tiên bạn viết như sau bộ nhị bộ khẩu bộ bát chứ bạn viết là chữ chức nhé nhĩ tức là cái gì nhĩ là cái tai khẩu là cái mồm bát là số 7 bát là số 8 nhân viên chữ nén thì bộ khẩu dưới bộ gì bộ bối bạn đọc là gì nén ấn việt là chữ viên nhé nhưng ở trong chữ viên này các bạn chú ý ở trên khẩu ở dưới bộ bối bối có nghĩa là gì? bối có nghĩa là tiền bạc nhiều bạn không chú ý viết nhầm như thế này nếu dưới không phải là bộ bát mà là bộ nhi thì nó phải là chữ gì chữ này phải là chữ kiếm chứ đúng không và tiếng tàu là chữ che cho từ cha che tạm biệt bối thì nó là bố bạn kiến thì nó là bố nhi nhớ nhé ừ. chứ nguyện thì có nghĩa là nhân viên của ba bà sử chứ nguyện bố tôi là nhân viên của mẹ mà bố sử chứ nguyện mẹ tôi phải là nhân viên vậy nhớ chữ nhân viên kiểu gì nhân viên nghe nhiều nói ít thu 8 tỷ về mình đã là nhân viên thì đừng có bật sếp đừng nói là đúng không sếp bảo sao nghe vậy ý kiến nghĩ thôi xếp yêu sức quý thì nó tăng lên đúng không còn chữ yến này là chữ viên đúng không nhân viên là người mở mồm suốt ngày lương em đâu lương em đâu chả nghĩ gì làm ăn cả nên cả đời thì làm nhân viên thôi chữ yến là nhân viên của bú sư chữ yến tôi không phải là nhân viên của sư lão bản tôi là ông chủ của sư lão bản nhém, tôi là bà chủ ví dụ thế chúng ta đi tiếp ta có một cái từ khác đó là từ à, ban cung sự là văn phòng thì bạn làm thế nào như này gọi chữ ban này âm nguyện cả ba luôn là làm thì bộ uh, gồm có bộ diện bộ lực tức là sức lực nét phẩy và nét mát chữ cung thì làm thế nào chữ cung ấy thì là bộ bát và dưới bộ diện bộ tư và đọc này là chữ cung chữ công công này công an công viên công cộng dùng được tất bộ bát trên dưới bộ tư tư là riêng tư ba là số 8 chữ sự bạn làm miên nhất tư thổ cái này bạn đọc là sự thì làm sao phải có mái tức là có bộ miên nhất tư thổ và chữ diện chữ trí có nghĩa diện là đến người ta đến cái phòng đó làm việc cùng nhau thì nơi đó gọi là diện là văn phòng của giải ban cung sự là tôi đang ở văn phòng đây này tiếp theo bạn cần quan tâm một từ là trụ là chú ngụ chú ngụ thì là ai chú ngụ nhỉ đầu tiên phải là diện là người chú ngụ đúng không ạ nên ngụ nhân đứng đằng sau là chữ chỉ phát âm của nó cái này bạn đọc là chủ ấy phải là chú chú muội nhân đứng người đằng sau là chủ tức là chủ tướng ấy. bây giờ mình muốn hỏi là bạn sống ở đâu nỉ chu nả nỉ chu nả nỉ là bạn đúng không chủ là chú ngụ nả là ở đâu tôi sống hà nội nó kiểu gì 我就。 năng cái chữ khứa này thì là thì phần đằng trước là chỉ nghĩa sông thì phải có nước mà đằng sau chỉ phát âm khứa khứa khứa khứa chữ khả là khả năng nệ các bạn thấy cái cây nó cắm sâu trong lòng đất tức là nội là bên trong nếu phân tích kỹ là bộ quanh và trong là bộ gì nhân nội thế tại sao lại gọi hà nội tức là thành phố nằm ở trong các dòng sông đúng không khứa nệ của chu khứa nệ tôi sống ở hà nội kế đến chúng ta cần phải giải quyết một từ từ lấu lấu của tòa nhà nhé chứ tòa nhà thì làm đầu tiên bạn viết cái gì bộ mộc nễ và dưới bộ gì bộ nữ bạn đặt nó là gì lấu có nghĩa là gì lầu của tòa nhà nó có nghĩa là tầng lầu trong trường hợp sau sau上lầu lên tầng xe tầng下lầu xuống tầng còn bình thường bạn hiểu nó là tòa nhà nhé ví dụ vincom lầu tòa nhà vincom hả ví dụ thế thế thì à, nhớ chữ này kiểu gì tòa nhà được làm bằng gỗ phải có gạo cho thợ ăn trên mễ và dưới gì trên mễ và dưới dưới nữ đúng không mễ tiếp tôi sống ở tòa nhà số 18 của chủ 13 lầu của chủ 13 lầu lầu mễ nữ cửa số 7 chi mấn nhà số 10 sứ ví dụ như thế của chủ sứ ba lấu chi mấn sứ hạ tiếp theo ta có một con số và số không chẳng hạn thì cần phải nhớ như này trên là trời dưới đất mưa rơi xuống bốn giờ ở dưới có chữ lệnh cả chữ này đọc là lính và số không thì phần này trên là chỉ nghĩa của nó đúng không trên trời dưới đất mưa rơi xuống bốn giọt bộ vũ là mưa ở dưới là chữ lệnh là chỉ phát âm của nó cái cỏ của lính âm nhất là chữ lệnh hoặc là linh đây là điển chữ án hiện đại phía trên chỉ ý nghĩa ngày mai mưa chả làm được gì nên là lính còn dưới chỉ phải phát âm lính là số mệnh số không thế nên ta có một cái trừ là cái nhà chia chia thì bạn làm như nào đầu tiên bạn có độ gì bộ miên ở dưới là có bộ thủy nhá có chữ gì chia là ra là cái nhà nhà thì có gì nhỉ có mái ta có bộ miên là cái mái nhà dưới là gì thỉ là đuôi con lợn trên người ở dưới lợn ở dáng nhà chia của trai chia nữa tôi đang ở nhà thế này của trai chia nặng của trải chia n tôi đang ở nhà cái n này có nghĩa là đang đấy nhá khẩu này thi này và bộ diện bộ chủy chủy tức là môn canh của trai chia đây tôi đang ở nhà đây của trai ban công sư này tôi đang ở văn phòng đây thêm một chữ n nghĩa là đang tiếp theo chúng ta có một cái tên riêng của người Trung Quốc đó là sắc ở si hình chữ sắc tức là sơn thì bạn làm này một ngọn núi hai ngọn núi chân núi và ngọn núi số ba nên bạn đọc là san nhé nghĩa là gì sơn có nghĩa là núi bẩn thì bạn làm này ngang phẩy gạch trái gạch phải gạch ngang cái này bạn đọc là gì bẩn tấm viết gọi là bản bản là cái gốc cây xỉn thổ bát cam cái này bạn đọc là gì xỉn đó gọi là chữ hạnh hạnh này là gì hạnh phúc thế thế nào là hạnh phúc hạnh phúc là khi ta có một mảnh đất thổ là thổ là đất chỉ ra mấy tỷ 8 tỷ đứa bắt ngược và có một công việc để làm chữ này gọi là chữ cam nhé thế nào là hạnh phúc hạnh phúc là khi ta có một mảnh đất trị giá thổ là đất mà trị giá 8 tỷ và có một công việc để làm hết thế là hạnh phúc các bạn nhớ nhé chữ cam này rất giống một chữ khác chúng ta đã từng học chữ này chữ thiên là nghìn này chẹn là nghìn này thế bây giờ làm sao để tách bạch được hai cái chữ này thì bảo thiên chéo căng song song hết vậy thôi về trường này tiếp ta có chữ tử ất móc gạch ngang tử này có nghĩa là gì tử tôi tên là sơn bản hạnh tử nói là của chào sang bẩn xin chữ ví dụ nhé thử luôn đi của à. 价商本性质，我叫商本性质. Tôi tên là Sơn Bản Hạnh Tử. Ờ, trong bài thì có một số từ rất quan trọng nhưng họ lại không đề cập đến mà ngày hôm nay thì chúng ta cần phải giải quyết được hai vấn đề. Thứ nhất là hỏi được số điện thoại. tin và phải trả lời số điện thoại. Ví dụ, của tôi điện khoa không mà sự số điện thoại của tôi là 零九四三một chín không chín bốn ba giao lưu chỉ ở 169, giao 34, 184 ví dụ thế và một mẫu câu nữa bắt buộc mình trả lời được và phải hỏi được đó là lý chu này cậu sống ở đâu ví dụ câu trả lời sẽ là ủa chu khứa này tôi sống ở hà nội ở à, khu mấy lũ phố hồng mai à, y bài ủ xí liêu xiang à, ngõ 156 sứ khảo nhà số 10 ví dụ như thế thì chúng ta phải giải quyết được vậy người ta ở trong sách người ta đã đưa ra còn bị thiếu chúng ta cần phải giới con đường là gì lúc đúng không phố gì đúng không đường gì vậy lúc các bạn viết như sau bộ túc chỉ và bộ khẩu cái này gọi là lúc còn gọi là lộ đường là phải có gì có bước chân đi bộ túc người ta đi lại chỉ là đi lại là người ta nói vài câu linh tinh nhiều đúng không lụ là con đường thế ngõ thì nói này ngõ người ta chập bát tị cái này người ta gọi là xét là ngõ nhé Đấy. thì gồm bộ gì bộ chập bát và dưới bộ gì bộ tị là con rắn nếu ba chấm thủy đằng trước ấy, thì chính là ra cái chữ cảnh là đã học bài trước cảm bị đôi đồng công chính ấy, xem là ngõ thì con số nhà của mình sẽ là gì là khoảng vào số nhà thế còn nếu mà bạn nào mà nhà nghèo thì có thêm nhét ngách đúng không thì cái này người ta gọi là xẻo sen như này xẻo sen tức là gì là ngách đó nhà bạn nào nghèo thì cũng có cái ngách nếu có một số bạn thì lại không không không ở nhà đất có thể ở chung cư đúng không thì có thể có dùng chữ chữ truy là chữ khu phụ huynh là lỉnh tháng trị ví dụ thế hoặc là ví dụ ở tham city chẳng hạn đúng không ừ, sứ gian trống ừ. thành phố thời gian chẳng hạn sứ gian trấn sư đúng không Đấy. thì sau sau đó có thể có thêm có một cái từ nữa là từ từ trấn và tầng đúng không hoặc là ví dụ như là uh, ờ, T18 chẳng hạn ti ba t à, ti ba lầu tòa nhà T18 thế còn ví dụ như kiểu là uh, tầng 8 thì t ba trấn đúng không trấn trấn viết này của thi ở dưới là bộ tư ta gọi là dấu trên thi dưới vân thi là thi thể thân thể của mình ở đâu ở trên tầng, tầng mây vân là đám mây tiếp ba chấm tôi ở tầng tám các bạn à, phòng chín giao liều lính chiều học ví dụ thế phòng một sáu chín thế là xong khi mà chúng ta học được cái bài này chúng ta cần phải biết được số điện thoại này và địa chỉ nhà làm sao cho chính xác nội dung của bài mà tóm tắt tổng hợp lại là cái đấy là cái quan trọng nhất ờ, trên đây thì tiếng trung vn vừa hướng dẫn cho các bạn dứt điểm bài 11 của giáo trình án ngữ một sau cái phần này đọc cả phần viết này sẽ còn cả phần đọc này phần làm bài tập nữa tôi hướng dẫn cho các bạn tất thì các bạn chỉ cần xem làm theo tất cả thì tôi hướng dẫn rồi đăng đáp án à, đăng cái bài tập của bạn lên trên nhóm học tiếng trung online tôi chấm điểm đã giỏi thôi này có một số bạn bảo ngày 11 em thấy ngày hai không thấy đâu thì lý do tại sao đây là chương trình học tiếng trung online có phí thì nếu mà các bạn muốn đầy đủ từ tháng 1 cho đến tháng 4 lại được tôi chấm điểm chữa bài để vào nhóm học tiếng Chu online thì bạn nộp 500 000 gửi vào tài khoản bên trung tâm tiếng trung trường vn và sau đó thì các bạn sẽ được tham gia cái lớp học tiếng trung online đó và nhận được tất cả tài liệu tiếng trung trường vn chúc bạn học tiếng Trung thành công Chào tất cả bạn Hôm nay tiếng Trung.vn sẽ quay trở lại với giáo trình Hán ngữ 1 bài 11 Bước 1 các bạn sẽ đọc qua từ mới cùng mình One, chữ yuán 办公室办公找在家呢住楼门号知道电话电话号码lính san bẩn xin chữ bước 2 các bạn quay về với phần bài khóa chỉ quận, chưa sự ban công sự mà chỉ quận xin hỏi chưa sự ban công sự mà đây có phải là văn phòng không sự Đúng Ní chào sấy Ông tìm ai Quán lão sư chạy mà Thầy giáo vương có đấy không Tháp bú chạy Ông ta không có mặt Tha chạy chia nữa Ông ta ở nhà rồi Tha chu nả Ông ta sống ở đâu Tha chu sứ ba lấu Chi mấn sứ ơ khọ Ông ta sống ở tòa nhà số 18 Cửa số 7 Nhà số 12 đến chư đạo tha từ tên qua hảo mà ma Ông có biết số điện thoại của ông ta không Chư đạo biết Liệu ơ san giao lính ba chiều sự trong số điện thoại biển số xe chúng ta không đọc là y mà chúng ta sẽ đọc là dọc xin xịa nín cảm ơn ông phú khư chỉ đừng khách khí bước 2 chúng ta quay lại phần từ mới quân là hỏi xin hỏi chỉ quân chú yến là nhân viên nỉ sử chú yến mà bạn phải là nhân viên không thả trai pan cung sư nè ông ta đang ở văn phòng đó pan cung là làm việc chảo là tìm kiếm ní chảo xoáy bạn tìm ai Ủa chảo hoáng lão sư tôi tìm thầy giáo vương Tachaichiana, ông ta ở nhà rồi. Tachu là ông ta sống ở đâu? Tachu ba ở ông ta sống ở tòa nhà số 18. Chi mến, cửa số 7. Sự ơ khao, số nhà 12. Nín chữ đạo tha ở tên khoa hao mà mà. Ông có biết số điện thoại của ông ta không? Chữ đạo, biết. Tha ở tên khoa hao mà sư tô sạo. Số điện thoại của ông ta là bao nhiêu? Liệu ở san giao lính 3 triệu sư 623 10894 Xie xie nín, cảm ơn ông. Bú khưa chị, đừng khách khí. Của tờ tên khoa hao mã sự, số điện thoại của tôi là lính triệu sư san. Giao lưu triệu, giao ba sư. Số điện thoại tôi là 0943 169 184. Ví dụ vậy. Của bú sự san bẩn sinh chữ. Tôi không phải là dân bản hành từ. Với mỗi một câu tôi đọc đó, các bạn tự viết ra thành một câu chữ Hán đàng hoàng. Như vậy, chúng ta đi tốt được cả phần nói lẫn cả phần viết tiếp theo các bạn chuyển sang phần chú thích chỉnh quân có nghĩa là xin hỏi à, ờ, thát sai chia nữa ông ta đang ở nhà đó nín là ông là ngài cháu vào buổi sáng nín dạo cháu bình thường nín khỏ số 0 lính chúng ta chuyển sang phần ngữ pháp à, cách sắp xếp trong tiếng hán thì cũng giống tiếng việt chủ ngữ trước vị ngữ sau cái này chúng ta không quan tâm không cần quan tâm nhiều bởi vì nó cũng giống tiếng việt mình nín khó xin chào ủa chỉ yến kháng tôi đi ngân hàng tung xứ quê vị trị, câu vị ngữ động từ là loại câu mà thành phần vị ngữ được tạo bởi một động từ, hoặc một cụm động từ. Tại ví dụ, của xuế xí khản vị tôi học tập tiếng Hán, chủ ngữ là ủa, vị ngữ là xuế xí khản vị Trong vị ngữ đó có động từ hạt nhân, xuế xí Vậy thì người ta nói là câu được câu vị ngữ, động từ. Đằng sau động từ xuế xí là khản vị đứng vai trò làm tân ngữ. Tân ngữ là gì? Tân ngữ là thành phần đứng sau động từ và bị chịu sự tác động của động từ à, khan ủy bị tác động bởi suy xí vậy nó là tân ngữ tha chư mỉ phạn cô ta ăn cơm chủ ngữ tha vị ngữ chư mỉ phạn trong vị ngữ đó động từ hạt nhân chư mỉ phạn là tân ngữ của bú chỉ thú sụt quả tôi không đi thư viện how mà tú phải cách đọc con số thì bạn đọc lần lượt từng số lên liệu ở san giao lính ba chiều sự số ba lấu tòa nhà số 18 sư mấn cửa số 4 ba khảo nhà số 8 giao ba giao khảo Ờ, à, phòng 181 ơ giao ơ khóc phòng 2 10 à, 212 trong cái mã số số thứ tự ta không bao giờ dùng lẻ mà phải đọc là ơ còn khi nói khối lượng dưới 10 bắt buộc bạn phải dùng lẻ ví dụ thì ai chỉ cơ đấn là em yêu mấy thằng rồi của ai lẻm cơ đấn là em yêu hai thằng rồi ví dụ thế các con số giống nhau thì không chơi trò double như tiếng Anh mà các bạn đọc lần lượt từng số 1 liêu liêu lính lính sư yao yao ơ khọ chúng ta đi tiếp hai mẫu câu khi hỏi ước lượng cảm thấy dưới 10 thì bạn hỏi là chỉ khảo còn cảm thấy nó số lượng nó rất là đông thì bạn dùng tua sảo ví dụ thì chu chỉ khảo bạn sống nhà số mấy thì tập tiên khoa ho mà số tua sảo số điện thoại là bao nhiêu chúng ta đi tiếp phần bài tập ngữ âm tú su thú su chia su xỉa su treo mến 叫人不可不可，客气可气，不过不过. Khi có chữ r ở đầu lưỡi cong lại cái kết thúc âm nha. Y đẻ, ý chạ, cha đẻ, yếu đẻ. Chu nà, chu trợ, pháng biên, háo đẻ. Chi sân chứ. Nhớ chữ hán, nhớ từ mới. Xỉa khản chữ, viết chữ hán, Tú cửa vấn, đọc bài khóa. Thinh lưu in, nghe băng. 听音乐, nghe nhạc. Su lên xí là bài tập. Truy sang điện, đi cửa hàng. Mải tung xị, mua đồ. Khan tên ảnh xem phim. Khan tên sự, xem TV. Tá quảng chiếu, chơi môn tennis. Thi chú chiếu, đá bóng. San chinh sủy siêu, uh, sơn thanh thủy tú. Phân chính mẩy ly, phong cảnh mỹ lệ. Bảo khu khoán chỉnh, bảo vệ môi trường pha trản chính trị phát triển kinh tế léo chỉa Trung Quốc hiểu biết tìm hiểu về Trung Quốc xế xí khan ủy học tập tiếng Hán cha chiáng thoán chía tăng cường đoàn kết chân chin hiểu y tăng cường hữu nghị xe sợ cu niệm can chinh chinh chủ sớm mắc sứ khẩu lén khoại miếng dự nỉ mân ủa mân chào sạng hoảng sạng trước cửa Ti phạm chưa mở pèo leng Nhận biết và đọc chữ Hán Cháu lão sư Chào rấn Chào thúng xuế Cháu lão sư tìm thầy giáo Chào rấn tìm bạn Chào thúng xuế Tìm bạn học Chào rấn là tìm người Chào hứng hiểu tìm bạn Chào bẩn dự tìm gần vợ Chào su tìm sách Chạy chia ở nhà Chạy xuế xẹo ở trường học Chạy treo sư ở lớp học Chạy sứ tháng ở nhà ăn 在宿舍 ở ký túc xá, tại ban công sự ở văn phòng. Tôi chữ đạo, tôi biết. Nì chữ đạo, bạn biết. Tha chữ đạo, anh ta biết. Tâu chữ đạo, đều biết. Bú chữ đạo, không biết. Chữ đạo mà, biết không? Trả lời câu hỏi, nì sư liều xế sân mà? Của sư liều xế sân. Bạn phải lưu học sinh không? Tôi là lưu học sinh. Nì xế gì sớm mà, bạn học tập cái gì? Của xế gì kha nủy, tôi học tập tiếng Hán. Nì chủ nả, bạn sống ở đâu? Của chú khứa này Tôi sống ở Hà Nội Đi chú tua sỏ khảo Bạn sống nhà số bao nhiêu? Của chú ơ sứ khảo Tôi sống ở nhà số 20 Đi tại tiên khoa khảo mà sư tua sảo Số điện thoại của bạn là bao nhiêu? Của tại tiên khoa khảo mà sư Số điện thoại của tôi là Lính chiều sư san Giao liêu chiều Giao ba sư 0943 169 184 Hội thoại đầu tiên Trình ơi, xin hỏi Quán là sư chạy chia ma À nó là sư chạy mà thầy giáo vương có đấy không tháp bút chạy ông ta không có mặt tháp chạy chia nữa ông ta ở nhà rồi tháp chu nạ ông ta sống ở đâu tháp chu ở mẫn sứ hạo ông ta sống ở cửa số 2 nhà số 10 Nỉ tờ tiên khoa hao mà sư tu ở xảo Số điện thoại của bạn là bao nhiêu Liêu ơ san giao lính Ờ liêu liêu pa pa Trên đây tiếng Trung.vn vừa hướng dẫn dứt điểm cho các bạn bài à, số 11 à, của giáo trình à, Hán ngữ 1 nó còn một chút nữa các cái từ số điện thoại thường dùng của người Trung Quốc ví dụ dịch vụ tra số điện thoại yao yao sư cảnh sát yao yao lính dự báo thời tiết yao ơ yao cứu hỏa yao yao triệu và cấp cứu yao ơ lính việc các bạn về nhà đọc 5 lần từ mới và bài khóa lần thứ sáu up lên YouTube gửi link vào nhóm học tiếng Trung online để tối chấm điểm cho các bạn. Việc số 2 là các bạn sẽ à, giải quyết cho tôi cái việc là à, làm bài tập của bài 11 sau đó kiểm tra với đáp án của tôi và cũng up lên trên nhóm để tôi chấm điểm nội dung của bài khóa thì các bạn viết chính tả từng câu một dựa theo cái đĩa uh, à, mp3 các bài khóa từ tháng 1 đến H6 mà các bạn mua tại trên trung tâm tiếng Trung.vn Tên nhân đây tôi xin trả lời một câu hỏi là có bạn là hỏi là tại sao bài 10 thì em thấy ở trên kênh của thầy Phạm hương Châu mà bài 11 lại không thấy đâu 12 thấy 13 lại không thấy đâu là bởi vì cái chương trình này chúng tôi áp dụng cho các bạn học viên đã đóng tiền cho cái lớp uh, uh, học tiếng Trung online nên là uh, với các bạn mà xem free không nhìn thấy hết được chỉ có những cái bạn mà đăng ký khóa học tiếng Trung online của chúng tôi thì mới xem được toàn bộ trọn vẹn đầy đủ và khối lượng trọn vẹn đầy đủ thì thường là nó gấp 3 hoặc gấp 4 so với cả cái khối lượng mà các bạn xem miễn phí được nhìn thấy ở trên kênh à, tiếng Trung vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công